xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình và mình là youtube mèo đây Và hôm nay à, clip lần này mình sẽ nói về cái mới trong cái bắt bản update lần này Và chủ yếu là bản update lần này thì nó mang có hai tính năng đó là cái con à, hai con mới này một con là con à, hunter là con với là hai là con zappy con này thì mình thấy là khá là khá là hay khá là hay nhưng mà con này đi chung với tanh là ngon đi chung với tanh như kiểu dây là ngon bây giờ hawk bị nép rồi mình nghĩ là hawk bây giờ sẽ chiếm dùng ít thôi tại vì là bây giờ nó nâng lên là 6 1.6 hơn không 0,1 giây trong một đa à, một đam của nó với con hunter thì mình thấy là máu hơi yếu máu hơi yếu tuy nhiên nó được cái là nó có một cái là rất là hay ở cái điểm là cái khả năng bắn tỏa vì vậy thì con này mà cản à, như kiểu là gang hay là bắn ruồi khá là tốt khá là tốt con này bắn ruồi tốt tuy nhiên cần tanh ví dụ như con này à, tốn 4 eli mà nó có thể thay cho được ruồi mình nghĩ thay được cho ruồi thay cho rồi thì counter lava rất là tốt còn đối với Zappi này con này máu ít tuy nhiên thì mình nghĩ là đi với tanh như kiểu giant rất tốt con này ba con ba con gì xét là mà gặp uh, thay cho Equip là ngon tuy nhiên so với máu so với máu con này không có spam nếu mà so sánh như thế này thì mình nghĩ là Equip vẫn hơn Equip vẫn hơn tuy nhiên khi mà gặp mình đã có đánh một vài trận rồi thì mình thấy con này uh, con này khá là hay khá là hay có tanh khá là hay ở bên đây thì nó cũng có một cái thay đổi mới là bây giờ là legendary king chest này fortune chest này với lại lightning chest này và thay đổi một một chút thôi tuy nhiên thì đây cũng chính là cái hút máu của hút máu của supercell thôi trên đây thì chúng ta sẽ có một cái daily daily fortune chest mình có thể mua cái này nhưng mà cái này hút máu thôi ok mình sẽ nói về ba trận mà mình đánh này để mình chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm tại sao lại mình chọn những con này Đấy. Thông thường đối với những như thế này á, mình sẽ chọn ờ, là Poison hay Lock Vì trong trong cái bài đầu mình cần một con có thể có, ờ, gọi là một cái thẻ dam spell ngon Bây giờ với Lock Bây giờ họ có Lock rồi mình sẽ chọn một con ờ, Dark Goblin để có thể Tại vì là với IC Spirit mà mình chưa có một thẻ gì thì mình chọn con Mình chọn là Dark Goblin Và bây giờ là con mình chọn con Hunter và con uh, con uh, skeleton uh, giant vì có skeleton lion này mình uh, chưa có một con tanh nào đấy vì vậy là mình phải cần một con tanh và con này khá là tốt ban đầu thì họ xuất phát với mấy con ba con zappy thì mình thả ngay con uh, thả ngay con uh, Wick tại vì con Wick này nó đẻ con đẻ quân rất là nhanh và có thể counter được ba con này rất tốt và tiếp theo là mình sử dụng uh, mình sử dụng con hunter con hunter này có một điều đó là các bạn có thấy là bắn tỏa rất là tốt bắn tỏa rất tốt vì vậy con này mình nghĩ là khi mà kết hợp với tanh mà có thể counter được lava này counter được um, uh, mấy bắn ruồi hay là bắn gang khá là tốt khá là tốt và đa năng hơn là rất đa năng tuy nhiên con này có một điểm yếu là đam yếu đam yếu và đam hơi chậm đấy các bạn thấy là khi mà mình thả đắc goblin xong mình ép họ ừ, phải dùng lo đấy và bây giờ mình hình dung được là cái deck của họ như nào thì bây giờ mình put từ từ thôi lưu ý như khi mà đánh những cái deck kiểu này á mà chọn mình chọn uh, random thế này á thì mình hãy thả những quân mà mình biết ít bị counter ấy. biết ít bị counter thì các bạn sẽ sẽ công uh, sẽ tốt đánh tốt bây giờ mình sẽ dùng sẽ chọn quick thôi đối với lại mình rồi mình dùng pk ở trong tơ này thì mình ra pk hơi sớm và như vậy là mình không, không có không có đủ quân có thể support cho con um, Pekka đấy các bạn thấy là khi gặp Pekka mà gặp ba con giáp bít này thấy thấy sợ không vì vậy mình nghĩ là trong khi mà xuất hiện con um, xuất hiện ba con giáp pi này thì mình nghĩ là mình nghĩ là Pekka sẽ bị không còn bị uh, không còn làm uh, uh, gì nhỉ không còn được yêu chuộng nữa gọi là meta đích đích đích deck uh, Pekka mình nghĩ là không còn yêu chuộng nó khi xuất hiện còn ba con giáp pi này và con Zappi này khi mà xuất hiện với lại um, deck lava mình deck gì nhỉ mình nghĩ là deck um, cần một con đi nhanh nhanh hơn một chút mình nghĩ lava cũng được đó là mình suy nghĩ của mình thôi tại vì mình chưa test bây giờ mình mình mới chỉ đánh bài trận này thôi đấy các bạn thấy khi ba con mình thả con Pekka để chặn cái con um, chặn cái con um, con Priesty này thì đây các bạn thấy con Pekka của mình chỉ chém mỗi một phát thôi mà nằm sống rồi đấy ba con Zappy này kết hợp với tanh thì rất là tốt mình đấy đối với con à, đối với con hunter thì đam rất là mạnh đam mạnh tuy à, các bạn đam đam thì đam tỏa thôi đam không mạnh đam tỏa đam không mạnh vì vậy là con này uh, cũng phải cần một tanh cũng phải cần một tanh tốt mình nghĩ kết hợp với lại con uh, Zion hay là Zion Skeleton cũng ngon vì uh, những con này là con bắn xa những con này con bắn xa thì cần một con di chuyển nó không thể rất rất khó có thể kết hợp với con uh, con um, uh, Zion Ryan Ryan Zion còn đấy nó, nó chỉ đứng lại thôi nó đứng lại nó không có đi nhưng mà gặp mục tiêu đấy đây là trận đầu tiên tiếp theo trận thứ hai mình sẽ nói tại sao mình lại không chọn hawk ban đầu với lock và around thì mình nghĩ là mình sẽ chọn lock tại vì sao vì Glock nó nó có thể cản cản tốt hơn còn với với around thì nó chỉ giết được vài con khi mà gặp archer ấy thì around lại rất là phí tại vì around không giết được hai con archer mà mình biết là đội bạn là chắc gì cũng có nên mình nên chọn lock tiếp theo giữa hunter và con zappy thì mình sẽ chọn con hunter tại vì con hunter có thể bắn được con zappy và bây giờ mình chọn archer vì đơn giản đơn giản ngay đầu tiên là các bạn thấy là đội bạn đã mình đã nhường đội bạn dùng around rồi đấy và mình tiếp theo là mình chọn con đấy bây giờ là mình cứ từ từ xem là đội bạn thái gì đây mình nhường hóc cho đội bạn bởi vì là mình nghĩ là hóc ở trong đây sẽ yếu vì sao đợt update này mình nghĩ là yếu yếu một chút thôi nhưng mà yếu một chút cũng là yếu bây giờ tiếp tục và là si mình sẽ thả ngay những con mà gọi là thăm dò thôi những con vô định thăm dò để với những trận này mình cứ thả chơi hai bên không thường bạn phải thả, hai chơi hai tách con tách hai con con na trừ ở hai bên nhé không đi cùng một bên được đi cùng một bên là trừ khi nó phải có tanh bây giờ tiếp theo họ sẽ dùng uh, họ thả hai ba con zappy các bạn thấy là lót lót không chết ba con zappy nó chỉ mất ờ, uh, gần như là 60 phần máu rồi đấy bây giờ là nhìn bút bút tanh bút tanh có tanh thì các bạn thấy là khi mà họ đấy dùng gora rồi dùng gora các bạn đã thấy là hai con chưa nó vẫn sống và bây giờ tiếp theo là một con giáp con hamster nó bắn thực ra con Hunter này mình thấy là nó cũng có cái hay và có cái dở tuy nhiên là mình thấy là cái hay vẫn hay hơn nhìn hơn một chút TF theo ờ, mình mình biết là đội bạn có Hawk nhưng mà mình chưa biết đội bạn có Mega Knight mình chưa biết đội bạn có Mega Knight nên là mình cứ từ từ phút ừ. đội bạn cũng rất là chần chừ khi mà sử dụng Hawk không dám thả Hawk và cứ vừa vừa từ là cứ phút bình thường thôi mà mình sẽ hút ngựa hút ngựa từ từ khi mà đợi mà có đông đông một chút đấy mình nghĩ là hút ngựa sẽ hay nên là mình sẽ giữ lại con con, ờ, con duck prince từ, từ, từ bây giờ họ thả hot bây giờ họ thả hot mình biết là họ sẽ có round nên mình sẽ thả con duck duck duck prince trước mà mình sẽ nhử nhử cho đội bạn thả những con uh, ờ, dùng round sau đó là mình sẽ hút từ từ nhử cho đội bạn đấy tiếp theo là phút Archer thực ra là turn này mình bán mình đặt Archer hơi sớm tại vì Archer sẽ đặt phía sau Archer sẽ đặt phía sau con à, IC Wizard sẽ hay hơn bây giờ thì mình biết là họ sẽ co round nhưng mà mình chưa biết là họ có có con thẻ cuối cùng là con uh, à, đắc con con uh, à, Night, uh, ờ, mega Knight mình sẽ put từ từ đợi cho đội bạn đợi cho đội bạn có rất thả rất nhiều cái con các à, goblin là mình sẽ à, con à, goblin spear thì mình sẽ thả block rồi sẽ cán hết luôn cả cái đàn cái mộ kia nhà xương nhà xương không phải có mộ bây giờ thì đấy các bạn có thấy bây giờ là mình cứ từ từ mình put rồi mình bây giờ mình cứ từ từ mình put rồi đấy các bạn có thấy là lựa chọn lựa chọn rất là thông minh khi mà nhường round cho đội bạn mà mình sẽ chọn hai con archer rất là hay và khi ép đội bạn ra được cái Archer à, rồi, à, ra được cái around rồi thì mình sẽ boost từ từ rồi con Dark, Dark Goblin Đấy Rất là đơn giản thôi Và tiếp theo là mình sẽ chia sẻ một kinh nghiệm nữa Khi mà đánh với lại deck này Đây Đầu tiên là Goblin Gang với Goblin Spear thì mình sẽ Goblin Gang luôn tại vì nó đa năng hơn, nó chỉ hơn được một Elite thôi nhưng mà nó đa năng hơn. Sau đợt update này nó chỉ nép con à, Goblin uh, à, Goblin thôi chứ không uh, Robin Spear thì không bị tiếp theo mình vẫn chọn Archer và bây giờ mình dùng Lock mình không dùng Around cũng giống như giống như bài lần trước mình không chọn Around bây giờ giữa Muskety và Ram thì mình chọn chọn là mình chọn cho Ram rồi bởi vì đơn giản là mình chưa có một cái thẻ điều kiện để được cái chiến thắng vì vậy là mình cho chọn Ram và bây giờ là cứ từ từ sang đội bạn nó push gì đây mình mình sẽ thả những quân nó gọi là thăm dò trước như là gang mình không thả ram nhé ram là chỉ khi mà các bạn biết là đối phương có gì mình sẽ thả ram sau nhé hoặc là mình bất đắc dĩ lắm mình phải thả ram để thủ còn ban đầu mình không thả ram đầu tiên họ sử dụng allround ngay vào ban đầu bây giờ khá là manh động bây giờ mình thả Zion à, thả Zion ờ, Ryan bắn họ thả Mega Knight trong turn này rất là khó rất là khó thì mình uh, chưa có một con nào có thể trong trong tình huống này mình khá là khó vì vậy mình sẽ đặt ngay cái, cái đặt ngay cái đặc quân ờ, cái um, bom tower và sau đấy mình sẽ thả gang để bóc lốp nhưng mà trong turn này thì mình cũng khá là ok nhưng mà con mega nó không nhảy được rất tốt và họ thì cũng không push họ cũng nếu mà họ tơ xong tên đấy mà họ push uh, ờ, tất tay thì mình nghĩ là mình cũng khó đỡ bây giờ lại là Masketti và Zion họ put Zion hơi lỗi nếu mà họ put Zion trên cao một chút thì mình sẽ khó khăn hơn thủ ra tuần này các bạn có thấy các bạn nhìn thấy ba con ba con Justy này rất là tốt đây khi mà chạy tanh nhỉ chạy tanh rất tốt và đó khi mà gặp những cái deck mà có Zion mà gặp ba con Zappy này đúng còn Zion không thể đấm được một cái nào luôn mình nghĩ là khi mà ra hai con con Zappy này thì mình nghĩ là uh, con zombie này sẽ là một meta hữu hiệu sẽ là một trong những meta hữu hiệu ở trong cái những này bây giờ thì đấy các bạn có thấy là ờ, cái zombie nó sạn giáp còn uh, cái cái trụ không thể bắn được luôn bây giờ cái trụ nằm xuống nằm xuống rồi và mình sẽ tua nhanh hơn một chút trong cái tên này thì mình cứ thả các bạn lưu ý nhá khi mà con tanh ấy mà gặp con ờ, gặp cái con à, Hunter thì các bạn không nên để những con support ở đằng sau bít những con tanh nhá tại vì là từng con nó sẽ bị trúng đạn bởi đạn tỏa của con à, này bây giờ là một tình huống khá là lỗi của mình khá là lỗi của mình khá là lỗi của mình tuy nhiên thì mình vẫn tốt rất là may trong tuần này khi mà con con ram với lại con Hatcher xuất hiện tốt và đấy là ba trận mình vừa đánh xong mà bây, bây giờ mình sẽ tóm tắt lại cho các bạn với con với nhận xét của mình ngay từ ban đầu với con này thì mình thấy là con này rất tốt con này rất tốt mục tiêu của nó là mục tiêu của nó là mục xung quanh luôn con này rất đa năng tuy nhiên thì điểm yếu của nó là máu yếu vì vậy là con này con này mình nghĩ là dùng dùng around thì không chết con này dùng around không chết cần fireball thôi fireball thôi fireball đổi fireball mình nghĩ là con này kết hợp với lại con tanh như kiểu dây là mình sẽ hay và mình nghĩ là cái deck p khi mà gặp cái con Zappi này thì mình nghĩ là deck deck Pekka sẽ sắp thôi nhưng mà deck Pekka mà có poison thì sẽ hay poison mà sẽ giết được mấy con này fireball cũng được nhưng mà Pekka đâu ai chơi fireball đâu còn với cái con Hunter này thì mình nghĩ là con này chỉ thích hợp với lại bắn ruồi với bắn lava thôi mình chưa nghĩ ra được kết hợp của thế nào ok và đấy là những nhận xét đầu tiên và những nhận xét đầu tiên của mình về cái bản update lần này và nếu các bạn nếu thứ hai like share và subscribe kênh của mình thì đơn giản là nó cũng ờ, không muốn bất phí và có một điều nữa Kamisun đó là con uh, ờ, ở ờ, Ghost này con này thì mình cũng chưa hiểu là nó sẽ đánh như nào đây các con cũng là băng rồi con này cũng kinh đấy ok và xin chào và hẹn gặp lại và hẹn gặp lại bạn tối nay khi mà Việt Nam Glory sẽ đánh nhà đợt giải APL see you nhớ subscribe để nó miễn phí nhớ subscribe để nó miễn phí